Bốn nguyên tắc vàng bất biến khi tham gia đầu tư bất động sản. Giữa giai đoạn thị trường bất động sản vàng thau lẫn lộn giới chuyên gia mách nước những nguyên tắc vàng đầu tư vừa chắc chắn, vừa an tâm, sinh lời đảm bảo cho nhà đầu tư. Pháp lý là điều kiện tiên quyết, pháp lý bao giờ cũng là nguyên tắc tiên quyết cần phải được kiểm tra kỹ càng trước khi xuống tiền ở bất kỳ dự án bất động sản nào. Việc kiểm tra pháp lý trước khi đầu tư là vô cùng cần thiết, bởi tính pháp lý của dự án luôn là căn cứ xác định rõ ràng, Dự án phát triển liệu có đảm bảo quy định đề ra hay không, hay việc xây dựng và bàn giao cần theo tiến độ đã cam kết, giúp nhà đầu tư tránh khỏi những rủi ro liên quan trực tiếp đến quyền lợi. Bên cạnh đó, với những sản phẩm có pháp lý hoàn thiện thường cũng sẽ công bố thông tin đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Từ đó người mua có thể tiếp cận sản phẩm một cách khách quan, nắm rõ thông tin để đầu tư trúng đích. Giới đầu tư cũng cho rằng những sản phẩm có thêm điều kiện sở hữu lâu dài không khác nào thỏi vang dòng trên thị trường bởi những lợi thế vượt trội. Người mua bất động sản tại Việt Nam thường rất thích dùng làm của để dành, làm quà tặng cho thế hệ mai sau. Đặc thù đó khiến cho sản phẩm sở hữu lâu dài luôn luôn là hàng hiếm trên thị trường. Uy tín chủ đầu tư bảo chứng cho chất lượng sản phẩm. Thông thường, những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, thông tin minh bạch còn cho thấy đó là những chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Đặc biệt, chỉ dấu cho thấy một chủ đầu tư uy tín sẽ nằm ở các dự án đã bàn giao, đi vào hoạt động đã được người mua kiểm chứng thông qua chất lượng, quản lý, Thậm chí ngay cả những dự án đang được chủ đầu tư triển khai, tâm và tầm sẽ thể hiện ngay ở hệ thống cảnh quan, tiện ích, hệ thống giao thông, hạ tầng phục vụ nhu cầu cư dân, du khách. Cùng với đó, một trong những thước đo đánh giá mức độ uy tín của chủ đầu tư chính là các đơn vị mà chủ đầu tư hợp tác cùng. Những chủ đầu tư uy tín, có kinh nghiệm sẽ không lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công thiếu kinh nghiệm, năng lực non kém. Đơn cử như quần thể KNP Zerdai, một dự án có quy mô gần 800 ha tại Cam Danh, Khánh Hòa, chủ đầu tư bắt tay với rất nhiều đối tác tầm cỡ thế giới như Sertiman Partner, phát triển quy hoạch, Bell Collin, thiết kế cảnh quan, HUNI, thiết kế các khu vui chơi, giải trí chính là bảo chứng cho chất lượng và đẳng cấp của sản phẩm, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư. Vị trí quyết định tiềm năng Trong các nguyên tắc tác động trực tiếp lên giá trị một bất động sản thì vị trí là thứ duy nhất không thể thay đổi. Hạ tầng có thể thay đổi, kinh tế có thể thay đổi, pháp lý có thể hoàn thiện dần, yếu tố xã hội có thể tăng trưởng và sầm uất theo thời gian, nhưng vị trí thì không. Trong mọi hoàn cảnh nào, dù nhu cầu thị trường có biến động ra sao, thì vị trí vẫn luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất để định giá bất động sản cũng như đảm bảo cho giá trị bền vững của nhà đầu tư. Đặc biệt khi quỹ đất ở những vị trí đất địa ngày càng khan hiếm, các nhà làm bất động sản lại càng cạnh tranh khốc liệt hơn để có được vị trí tốt nhất. Chính vì vậy, những dự án nằm tại vị trí trung tâm, gần các khu vực có hạ tầng giao thông đầy đủ, đường bộ, sân bay, cảng biển là lợi thế. Đặc biệt với các sản phẩm nghỉ dưỡng thì nằm ở các khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, thu hút khách du lịch chính là mỏ vàng tiềm năng. Quy mô càng lớn, tiềm năng càng nhiều. Giới chuyên gia đánh giá, hiện nay làn sóng, các nhà đầu tư đang đổ bộ vào các dự án có quy mô lớn, phát triển bài bản để giải quyết bài toán vừa sinh lời đột phá và là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền. Mô hình all-in-one chính là sản phẩm được ưa chuộng, đặc biệt với bất động sản nghỉ dưỡng. Bởi mô hình này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu mà người mua đang cần. Không chỉ là điểm đến du lịch với hệ thống tiện ích phong phú, đa dạng mà còn là điểm đến có giá trị lưu trú lâu dài, phát triển kinh doanh và sự nghiệp. Đặc biệt tại các khu vực như Cam Danh, Phú Quốc, Hạ Long những quần thể nghỉ dưỡng lên tới hàng ngàn ha đang là điểm đến trú ẩn cho dòng tiền. Các chủ đầu tư tập trung kiến tạo những sản phẩm nghỉ dưỡng xanh, tiêu thụ năng lượng ít hơn, hạ tầng đầy đủ trải nghiệm từ vui chơi, mua sắm, giải trí, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Đó chính là tiềm năng mà các nhà phát triển có tầm nhìn dài hạn, tiềm lực lớn đang tạo ra để đón đầu cơ hội. Giữa bối cảnh thị trường đang xuất hiện ồ ạt sản phẩm thật giả lẫn lộn, nhà đầu tư với bốn nguyên tắc vàng bất biến chắc chắn sẽ biết cách chọn mặt gửi vàng ở những sản phẩm đầu tư sinh lời chắc thắng. KNP Zerdai ra mắt bộ sưu tập siêu phẩm mùa hè 2022 với 3 dòng sản phẩm chính. Đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng Pajerson, biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái bên hồ Sijin Mansion, biệt thự Gold và Wellness đầu tiên tại Việt Nam Pajer Sản phẩm được phát triển kinh doanh bởi BHS Group.